thì chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài học ngày hôm nay đó là bài học lực hấp dẫn các nhớ nhé bài học lực hấp dẫn và đương nhiên cấu trúc của bài ngày hôm nay chúng ta cũng đi vào đó là phần một lớn lý thuyết phần một lớn lý thuyết phần một nhỏ thầy muốn giới thiệu các bạn đó là lực hấp dẫn đúng tên bài luôn để chơi các em chúng ta cùng nhìn đến đây thầy có một thí nghiệm như thế này ở đây là trung tâm của vũ trụ chính là mặt mặt trời đúng chưa rõ ràng nếu các bạn nào theo học thầy từ những ngày đầu trong khóa học vật lý lớp 10 của thầy thì thầy tin đến giờ này các bạn đã biết hiện tại từ thế kỷ thứ 17 trở lại đây thì chúng ta đang theo một cái thuyết đó là thuyết gì thuyết nhật tâm tức là mặt trời sẽ là trung tâm của vũ trụ và đương nhiên với mỗi góc nhìn khác nhau thì cái hệ quy chiếu khác nhau cũng có kết quả khác nhau đúng chưa và đây chúng ta nhìn xem tại sao tại sao trái đất thì luôn chuyển động xung quanh mặt trời đó trái đất thì luôn chuyển động xung quanh mặt trời lúc đó mặt trăng cũng vậy mà trăng cũng luôn luôn chuyển động xung quanh xung quanh trái đất nhớ nhá trái đất thì chuyển động xung quanh mặt trời còn mặt trăng thì chuyển động xung quanh trái đất vậy điều gì xảy ra ở đây tại sao tại sao những cái hành tinh ở những nơi rất cách xa nhau rất là xa như thế này mà lại có sự chuyển động như thế này tại sao vậy phải chăng có một cái lực gì đó ở đây có lực gì đó ở đây để có sự này cái điều này xảy ra và đó chính là lực hấp dẫn các nhớ nhé, trái đất có thể chuyển động xung quanh mặt trời bởi vì có một cái lực hấp dẫn là lực hút giữa trái đất và mặt mặt trời. Mặt trăng có thể chuyển động xung quanh trái đất cũng vậy là có lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt mặt trăng. Vậy lực hấp dẫn là gì? Chúng ta cùng nhìn đến đây. Thầy đưa ra các kết quả. Nhớ thầy, mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau bằng một lực. Nhớ, mọi vật trong vũ trụ thì đều hút nhau nhé, hút nhau. Và lực này người ta gọi là lực hấp dẫn. Và lực hấp dẫn này khác hoàn toàn so với nước đàn hồi và lực ma sát nhớ kỹ khác hoàn toàn khác thế nào khác thế nào là lực hấp dẫn là lực tương tác từ xa từ xa đúng không ạ và qua khoảng không gian giữa các vật rõ ràng lực đàn hồi với lại lực ma sát thì là gì ạ có sự tương tương tác chứ còn trái đất và mặt trăng ở xa nhau như vậy tại sao chúng nó lại hút nhau được đó chính là lực hấp dẫn đó là sự tác dụng từ từ xa đấy chưa các em nhớ nhé nhớ là mọi vật trên trái đất thì đều hút nhau bản thân thầy với các em cũng là các vật và cũng hút nhau các bạn theo theo dõi khoa học của thầy các bạn thấy rằng à thầy dạy hay đúng không đó đấy là sự sự hút nhau rồi đấy đúng không ạ đó hoặc là bạn với bạn thân của của của bạn á chơi được với nhau rõ ràng người ta có một cái lực lực hấp dẫn lực hấp dẫn nào đó đúng không ạ cái từ hấp dẫn rất là hay phải không các em đó thầy vừa đưa ra các em kết luận này vậy thì khái niệm thế nào là lực hấp dẫn chúng ta cùng nhìn đến đây chúng ta sang mục 2 định luật vạn vật hấp dẫn nhá định luật vạn vật hợp dẫn đây thầy lại lấy lại mô hình này cho các em